Các bạn trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nộp rau muống để chúng ta có thể chấm à, nước tương nước tương bẩn như các bạn ạ. Rau muống xanh giòn ngon mà khi chúng ta chấm nước tương rất chi là ngon ạ. Đây à, gọi là một loại rau muống các bạn nhé. Không nên mua các loại rau muống mà ngọn to quá hoặc ngọn nhỏ quá cũng không ngon nhé. Và đây là loại rau muống khi các bạn mua nó như thế này được gọi là loại rau muống giòn các bạn. Khi các bạn luộc nên ăn rất chi là giòn mà lại xanh ngon. Và bây giờ mình sẽ nhặt cái phần rau muống này nhé Dạ, các bạn sẽ mặc cho mình thành một đoạn nhé và nhớ là chúng ta sẽ chỉ lấy cái phần ngọn thôi mình không dùng cái phần gốc nhé rất chi là giòn và ngon khi mình ngặt nhặt cái rong nếu mình bẻ như này nó đã có độ giòn rồi nên khi mình luộc ăn ấy, vừa xanh vừa giòn rất dễ ăn ạ để chấm nước tương thì các bạn à, có thể mua tương bần hoặc là mình à, tự làm tương bẩn như mình có video hướng dẫn các bạn cách làm rồi đấy ạ bạn nhặt hết cho mình đấy nha sau đó thì mình sẽ đem đi ờ, rửa sạch ạ mình à, chỉ cần à, cho ra một đoạn ra như thế thôi nhé phần à, gốc chúng ta sẽ đem về để mình có thể cho à, nhà mình nuôi gà ấy, mình cho gà vườn nhà mình và cái phần lá này thì và ngọn non này thì mình ăn cứ nhặt thế cho mình nhé mình à, cũng điều chỉ con các cháu thì chơi nhưng mà nó hơi ồn một chút các bạn ạ các bạn à, xem theo dõi và thông cảm cho mình nhé mình nhặt hết cái phần rau này đi sau đó thì mình sẽ rửa dưới vòi nước trực tiếp nhé thì rau nó sẽ sạch ngon hơn ạ với mùa hè nóng nực chúng ta cứ có bắt ra nước luộc rau muống ăn với cà với dưa hoặc là chúng ta <clears throat> ăn với à, một ít tôm rang hoặc là nhộng rang cũng được các bạn ạ cũng rất chi là ngon nhé và chấm thì chúng ta có thể chấm à, nước tương tương thì dễ ăn nhất ạ những món ăn à, rất chi là dân dã mà lại ngon nếu khi mà chúng ta cứ làm những món ăn cầu kỳ quá nhiều lúc ăn cũng không ngon nhé bây giờ là đang là mùa rau muống ấy thì nên là chúng ta mua rau muống rất chi là tiện mà ăn nó cũng ngon ạ bạn là có thể xào với tỏi hoặc là xào thịt bò thịt trâu đều được hết nhá hoặc mình à, <coughs> xào với nước tương cũng được ạ cứ mua rau muống xanh ngon như thế này và cái ngọn của nó vừa phải nhé thì là rất chi là ngon luôn nếu mà mình ờ, mua mà những cái ngọn mà nó to quá hoặc ộp ấy thì là cái rau muối không ngon và không có độ giòn các bạn ạ này à, mình ngắt nhiều lúc mình ngắt hai đoạn đấy và một đoạn thì nó lại dài quá vì rau nó non như thế này mà bỏ đi thì nó phí rau thì các bạn rửa dưới vòi nước trực tiếp cho mình nhé đừng để cho rau nó lát nếu mà rau mà lát hết thì chúng ta ăn nó sẽ không được ngon nhé các bạn à, cứ nhặt cho mình vào bây giờ mình sẽ đem đi rửa cái phần rau này các bạn à, rửa cho mình à, rau sạch đấy nhé và mình để dốc nước nhé nhớ là các bạn không làm rau lát thì à, khi mình ăn nó sẽ ngon hơn nhé mình cứ rửa dưới vòi nước qua nước rửa thì là nó sẽ sạch hơn mình à, đun một nồi nước lên bếp để à, mình à, để cho rau xanh các bạn cho mình vài hạt muối nhé và mình sẽ hòa tan cái muối này lên để cho cái phần muối này làm cho rau của chúng ta xanh ngon hơn nhé đấy các bạn đun cho mình nồi nước này thật sôi nhá thì à, già nước thì chúng ta luộc rau ấy thì nó sẽ ngon hơn là chúng ta luộc nước mà chưa sôi chúng ta cho vào thì rau sẽ bị thâm nhá đây các bạn khi nồi nước đã sôi như thế này nhá sôi già nước rồi thì à, mình sẽ cho phần rau muống vào và nhớ là các bạn cho rau muống vào thì à, mình sẽ dìm rau luôn nhé thì nó sẽ không bị thâm mình luộc hơi nhiều một chút ạ à. Ờ, vì nhưng mà rau muống nó ngót xuống nó óp ấy thì cũng không được ờ, bao nhiêu đâu ạ mình đảo đều lên luôn và nhớ là các bạn vẫn cho nửa to cho mình và mở vung lên nhé rau phải ngập nước không có là nó sẽ bị thâm ạ các bạn cho rau ngập nước cho mình nhé khi à, mình luộc rau như thế này nhà mình cả nhà ai cũng thích ăn ạ cho nên là mình luộc nó nhiều nhớ cứ cho lửa to để cho cái phần rau này của chúng ta nó xanh ngon các bạn chuẩn bị nhé một cái đĩa hoặc cái rổ cái giá nếu mà có rổ có giá dạng rổ ấy thì là nó cái nước ra nhanh ấy thì chúng ta sẽ làm cho rau của chúng ta nó dốc nước nhanh thì nó sẽ không bị à, thân nhé và không cần phải cho nước lạnh ạ thì mình nấu trong bữa ăn gia đình nếu mà các bạn mà để lâu ấy thì chúng ta mới phần thì cần để nước lạnh nhé rất chi là xanh và ngon như thế này các bạn đun à, rau này để chín nhé nếu mà mình à, nếu bạn nào muốn ăn nó Ờ, hơi hơi ờ, tái tái gọi là vẫn giòn nhiều vậy thì chúng ta ừ, ờ, chín tái mà nếu mà muốn ăn đừng nhiều quá nhiều quá thì ăn sẽ không được ngon chín tới là được là ngon nhất ạ cái này là gần được rồi đấy ạ đấy, rau chi là ngon như thế này rồi và bây giờ mình à, sẽ tắt cái phần bếp này đi để mình à, vớt cái phần rau ra nhé thì rau đã sôi như này chỉ cần sôi độ 3 phút như này là được các bạn nhé tắt bếp cho mình và mình vớt luôn rau ra các bạn nhé không để ngâm rau trong nước thì nó sẽ làm cho rau của chúng ta nó không có độ xanh mình à, sẽ vớt luôn cả một đũa đây ạ à, mình sẽ làm cho rau như thế này thì nó sẽ không không dốc nước thì ạ à, thì nó xanh nhá các bạn sẽ làm cho dầu của mình dọc nước đi rất chi là ngon như thế này và bây giờ mình sẽ lấy khi phần à, cho ra đĩa thì mình cho phần tương gừng và à, nước tương nhá là thể ăn được ạ à. khi nó đã dốc nước này rồi các bạn à, cho ra đĩa cho mình Đấy, thì nó không bị à, nước lâu các bạn chuẩn bị cái đĩa nhé và mình à, sẽ cho phần rau ra đấy ạ rau rất chi là xanh và ngon như thế này ạ à, mình cho ra đĩa khác nhé và đừng để nó hấp hơi nếu mà hấp hơi ấy, thì à, rau vừa nóng mà để vừa nhanh nhanh bị à, vàng các bạn nhé thì các bạn luộc như thế rau rất chi là xanh xanh mướt luôn mà ăn lại có độ giòn ngon mình đã được một đĩa rau đầy và bây giờ mình sẽ cho phần nước luộc để chúng ta có thể ăn với cơm với cà hoặc với thịt rang nhé và phần à, nước tương à, tương bần các bạn có thể mua hoặc mình tự làm nhé nhưng mình chấm bằng nước tương này ngon lắm ạ rất chi là ngọt và ngon các bạn là cho mình cái tô ra để mình à, cho phần nước luộc rau muống ra nhé như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn các hộ luộc rau muống xanh giòn để chúng ta có thể chấm với um, nước tương nhé rất chi là ngon như thế này và mình à, mời các bạn cùng thưởng thức với mình nhé rau rất xanh ngon như thế này rất chi là ngọt và ngon nhé chúc các bạn và gia đình có một món ăn dân dã đơn giản mà lại ngon hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình các bạn thích nhớ hãy like chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé để xem những món ăn dân à, dã của mình à, kênh mình ạ à.